Chào mừng các anh chị đã tới với bài học đầu tiên. Trước khi vào bài học này thì xin mời các anh chị cùng quan sát. Trên tay của Tiếm thì có hai cốc, một cốc thì không có nước, một cốc thì nước đầy. Xin mời các anh chị quan sát tiếp theo. Khi mà Tiếm đổ nước vào đây thì à, cốc nước sẽ đầy và tràn ra thì tỷ lệ nước ở trong cốc này thì sẽ không thay đổi nhiều đến cốc thứ hai cốc này không có nước chiếm đổ vào thì các anh chị thấy cốc nước này đã đón được rất là nhiều nhiều nước thì qua hai cốc nước vừa rồi thì Tiến muốn chia sẻ tới tất cả các anh các chị Ngày hôm nay chúng ta bước tới với bài học này, chúng ta giống như hai chiếc cốc. Nếu chúng ta đến với bài học với một tâm lý mang tên tôi biết rồi giống như một cốc nước đầy thì chúng ta sẽ không đón nhận được thêm bất cứ điều gì. Còn nếu chúng ta đến với một tâm lý đón nhận như một cốc nước rỗng thì chúng ta sẽ đón nhận được rất nhiều kiến thức cũng như những bài học giá trị để tránh làm mất thời gian và tiền bạc của chúng ta đó mới chỉ là điều kiện cần còn điều kiện đủ trong bài học này là gì điều kiện đủ đó là chúng ta cần phải cam kết 100% hoàn thành tất cả những cái bài học và những cái bài thực hành học thì luôn đi đôi với hành Tiếm sẽ kể cho các anh chị nghe một câu chuyện đó là Tiếm có hai vị phụ huynh đến gặp Tiếm mong được sự trợ giúp về mối quan hệ giữa mẹ và con cái. Hai bà mẹ này đều được Tiếm hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết và tỉ mỉ để trao đổi và trò chuyện với con cái để phá vỡ những ngắt kết nối từ trước đến giờ giữa mẹ và con cái. Người mẹ đầu tiên khi được sự hướng dẫn của Tiếm thì ghi lại một cách chi tiết, sau đó mang ra để giao tiếp và trò chuyện với con còn người mẹ thứ hai khi mà tiếng trao đổi xong một tuần sau rồi hai tuần sau tiếng gọi lại để hỏi xem quá trình kết nối và giao tiếp với con thì hiệu quả như thế nào thì chị mới chia sẻ rằng dạo này chị bận công việc quá chưa có cái thời gian để trao đổi với con rồi tuần thứ hai tiếng gọi lại thì chị lại nói rằng ở ờ, giai đoạn này thì con bận thi quá nên là mẹ cũng không có thời gian trao đổi với con thì chúng ta thấy rằng chúng ta học chúng ta biết được những cái kiến thức hay nhưng mà chúng ta không đem ra thực hành thì kết quả cũng không thay đổi thực hành đó là điều kiện đủ để chúng ta áp dụng những cái kiến thức cũng giống như con cái của chúng ta ở trên trường mà thôi học thì luôn phải có thực hành và luôn phải có bài đọc thì các con ôn luyện mới có được kết quả và giá trị tốt nhất đúng không các anh chị? Và để khóa học này hiệu quả hơn thì khi mà các anh chị bước vào bài học xin mời các anh chị chuẩn bị giúp tiếng một đó là nước để các anh chị uống trong quá trình chúng ta học tập hai các anh chị chuẩn bị giúp tiếng đó là số bút để chúng ta sử dụng ghi chép cái kiến thức những cái kỹ năng mà anh chị cảm thấy tâm đắc nhất và có thể áp dụng và thực hành ngay cho con của mình ba anh chị hãy chọn một không gian yên tĩnh để chúng ta có thể tập trung tốt nhất cho bài học và bốn đó là chúng ta luôn vui vẻ và mỉm cười khi mà chúng ta bắt đầu bài học để có một cái tâm lý luôn sẵn sàng và một tâm thế luôn chủ động Cảm ơn tất cả các anh chị và chúng ta bắt đầu đi vào bài học tiếp theo.